một mình nơi đây nhớ thương chốn quê nhà cuộc đời công nhân bao bọn bề âu lo ta tìm gì đấy giữa sao hoa thị thành đùa vội chén cơm cho kịp giờ tăng ca phòng trò đơn sơ bữa cơm với dưa cà bạn bè quanh ta bao mọi miền quê xa lưu lạc về đây sóng tha phương từng ngày vận đời nỗi trôi theo dòng đời mưu sinh thương mẹ cha đang mong chờ con từng giờ thương đàn em thơ ngay vang tiếng cười đùa mưa lũ tràn về trắng xóa cánh đồng xanh mái nhà yên ấm bông hoa mong manh một mai cơn giông to sẽ dần qua chút tiền lương bao năm con gửi về nhà mong gia đình mình được sống yên vui nỗi lòng xa xứ trắng chẳng